khi mà mình dán mình dán vào mặt nào mặt đó về thì máy nó sẽ báo và không có thì máy nó sẽ không báo và một trăm phần trăm chắc chắn là sẽ không có chén phản như tài xỉu các bác nhá sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo rung bầu cua không tang này đây đây là cái hộp bầu cua mà khách đã đặt bên cơ sở em làm cái miếng dán vào mặt cua coi như này hột vẫn bình thường như hột chợ luôn đó thao và đĩa thì chơi thao đĩa nào cũng được các bác nhá còn đây đây là cái nón em đã làm cái máy vào bên trong cái nón này rồi và khi nào mà cứ cua về máy nó sẽ báo không có máy nó sẽ không báo và báo ngay ở trên nón để cho em biết luôn đó các bác chơi thì khi nào mà các bác muốn được tư vấn kỹ hơn các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình em sẽ tư vấn cho các bác với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang này các có thể chơi hột mình cũng được chơi hột của người ta cũng được cách chơi hột của người ta như thế nào các bác cứ liên hệ với em đấy thì không tiện chia sẻ trên video và bầu cua thì nó sẽ có hai loại máy thứ nhất là máy báo rung đơn máy báo rung đôi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 không dung này các bác này không dung thì ở trong này chắc chắn sẽ không có cua các bác nhé ở cái trái này thì cứ mình cứ bỏ qua đi cho nó chắc đó không có cua dung này các bác này trong này là chắc chắn sẽ có cua nha các bác nhá đó có cua này lại tiếp tục rung này lại có cua tiếp này chết chết đó có cua tiếp tục có cua tiếp này các bác này đó hai cá một cua chén này không dùng nhá không dùng thì sẽ không có cua này